Xin chào nhé à, Video hôm nay thì à, mình lại tiếp tục à, review về sản phẩm công nghệ chia bài lá anh em nhé à, Nếu về chia bài lá thì anh em à, có rất nhiều đồ chơi Đấy. Mỗi đồ chơi thì đều có một cái à, công cụ khác nhau Và à, mỗi đồ chơi đều có một cái lợi ích kiểu dáng hay là kiểu cách chơi khác nhau Đấy ví dụ như là anh em uh, chơi bài máy đánh bài thì anh em nhất là cái vốn nó cao thứ hai là cũng đưa bài vào Đấy. kính áp tròng thì nó cũng phải một cái à, em mà đưa bài vào nữa thì nhìn được bài kính có cái sản phẩm mà anh em không muốn đưa bài vào đó đến bài trọ bài chín thì anh em chỉ dùng được cho tôi mỗi cái à, đủ đổi bài còn nói đủ đổi bài thì rất nhiều anh em nhé từ những cái đồ dạng như là ví đổi bài hay mổ đổi bài đấy thì những quần áo đổi bài hôm nay thì mình review cho anh em quần áo cái áo đổi bài hiện tại tôi đang mặc một chiếc áo đổi bài của cơ sở uh, tấn đô casino cái áo này thì anh em nhìn thấy rất dàn lụa rất là vừa vặn còn đổi bài thì uh, nó ở cái máy ở bụng anh em uh, khi lên bài anh em hao ra bài bất kỳ đây ví dụ như tôi đây tôi uh, lên được uh, ván bài số thấp chẳng hạn ví dụ như uh, cái bốn à, cây sáu cây à, bảy với chín này Đấy là trên liêng đi trên liêng nhé thì bán này điểm số nó thấp tôi hao giá bài tôi hao đi cây à, bảy đây là bốn tác nhà luôn quật tay qua pháp hao mất xong đúng không thì mình lại ngồi mình à, chơi bài bình thường và mình lại chờ đợi cơ hội mình đuổi cây cây à, mình hao đi là cây bảy vào một cái cây bài khác để cho bài điểm số cao hơn Đấy. rất đơn giản thôi dễ dùng ví dụ bán bài nào điểm số nó lên như này thôi ví dụ lên à, có 5 điểm bài đó là cây 2, cây 3, cây gì mình đã hao đi cây 7 thì mình sẽ đổi cây 3 sang cây 7 mình có 9 điểm bài từ 5 điểm bài lên 9 điểm bài thì anh em cơ hội thắng cao hơn à, thích chạy nhạc em nhỉ chơi bài nặng bài này một khi hoa lý phát mình tay tuyết vượt qua phát này đấy là nặng bài thành công đưa bài ra đưa bài ra là mùi ra chơi thì thường và ta đã có một điểm số cao trên điểm bài đấy. ta tiếp dùng thôi à, anh em cái này thì lắp pin máy lắp pin cho nên là chơi thì nó thoải mái không phải uh, sạc chết đi cả dù khi anh em đánh cả ngày cả đêm anh em bảo là pin thích đánh ngày đêm mà pin nó kém ấy thì anh em thay pin khác rất ok à, nhưng mà thực sự là đánh à, một bộ pin của nó một pin thôi đánh thì đến cả tuần hết pin đâu đừng nói đến một hai ngày đúng không Đấy, vô tình thì mình uh, vô tình mà mình dùng pin cũ mình đánh thì hết pin thì mình à, sẽ đem à, thay pin mới vào mình như chơi mình dự phòng hai à, vài cục pin nữa Đấy. còn đôi khi áo sạc điện thì nó có một cái nhược điểm là lúc anh em quên sạc anh em quên sạc đi thì anh thời gian hết điện nó kém thì anh em lại không có đủ chơi nhưng mà mẫu áo này thì áo dùng pin cho nên là anh em chỉ mua cho tôi vài cục pin dự phòng lúc nào cũng có binh sẵn trong người thì chơi anh em bỏ cái túi với binh tiểu thì nó bé một ngày thôi không có gì à, to tác cả anh em bỏ vào cái túi anh em mang đi chơi thì lúc nào cũng có cái uh, à, binh phòng cho anh em đây tiếp tục tiếp tục bài nhé chia động tác nhẹ nhàng thôi lên anh em mặc áo anh chỉnh quần áo cho phẳng phiu một chút thì cái máy cụ dụ ra và khi à, chỉnh xong rồi em chỉ cần tác bài này đấy nhẹ nhàng đánh đổi quán bài rất là hiệu quả cái áo này mình dùng để chơi lương hay chơi bao cây thì tuyệt vời luôn Đấy. chơi bài cào nữa đến những cái ờ, bài mà những trò chơi mà anh em ờ, tính điểm ăn tiền đấy rất thuận lợi cho anh em thì à, chúng tôi ngoài cái mũ áo phông nó mặc trên người ra thì cơ sở còn có rất nhiều cái sản phẩm khác ừ, như là áo sơ mi hay là áo hay là quần đủ bài nói chung là cái quần của bài thì tôi làm à, review ở những video sau còn tổng áo thì rất nhiều đây là cái áo sơ mi đấy sơ mi à, cũng là một áo của bài của chúng tôi rất nhiều mẫu mã nhé anh em nhìn chưa rất đẹp nhiều mã anh em à, tha hồ lựa chọn nhé không chọn gì cả cuốn tất cả các size nhé từ những em mà size nhẹ cân đến những anh em mà à, có cân nặng từ 7 80 cân cũng mặc vừa vì có rất nhiều size Đấy. còn à, dòng áo sơ mi thì nó rất nhiều kiểu dáng thì mình làm cho một chiếc thôi vì làm nhiều mẫu mã quá thì anh em lại hỏi là có cái mẫu mã nào thắng hết trên youtube youtube thì sợ lộ mình chỉ đăng một cái mẫu áo thôi còn tất cả các ừ, kiểu đổi bài giống nhau chỉ khác nhau hình thức chưa anh em nào mà có nhu cầu về cái áo đổi bài này thì liên hệ qua mình mình hôn thoại 0844 749 này mình có cơ sở ở bến xe mỹ đình thành phố hà nội bến xe miền đông thành phố hồ chí minh anh em có thể lên tại cơ sở của nhà mình để trực tiếp uh, tham quan cơ sở và thử những cái sản phẩm ưng ý nhất từ cái áo đổi bài đến những sản phẩm khác à, anh em à, chơi à, ba cây chơi à, nói chung là chơi bảy lá chơi à, sóc đĩa hay là chơi bầu cua tài xỉu hay là anh em muốn chơi game điện thoại cũng được mà anh em cảm giác mà đánh đồ nghề nó không uh, an toàn em học tay nghề cũng được thì chúng tôi có thầy thợ dạy cho anh em anh em cứ lên cơ sở thì mình sẽ um, à, giờ mình sẽ um, tư vấn cho anh em cái nhiều cái cụ khác nhau nữa nếu có anh em mà tạm thời mà chưa muốn đi anh em có thể hệ tôi qua số điện thoại là không tầm bốn từ chín này để anh em mình gặp nhau giao lưu và nói chuyện qua điện thoại được để tư vấn những cái công cụ nó chuẩn chỉ Đấy. giá cả thì hợp lý giá thì có giá làng rồi không thể đắt thay rẻ hơn được bao nhiêu cả nói chung là anh em chơi anh em phải cái những đồ nào nó chuẩn thế thứ nhất là đánh được này tránh trường hợp mua phải hàng à, hàng lỗi hoặc là hàng lừa đảo Đấy. thứ hai nữa là hàng thì phải có cái tem của cơ sở để bảo hành bảo hành cho anh em Đấy, bán hàng thì không phải gọi anh em gọi điện thì mua xong là xong còn bảo hành cho anh em nữa Đấy. để anh em còn sau quay lại mua sản phẩm khác nữa thế nên là chúng tôi bán hàng rất là thoải mái và thứ hai chất lượng là cực kỳ ok luôn Thế cách đổi bài của áo ờ, đổi bài của tôi mặc đánh cho anh em xem đấy áo này anh em cũng đổi bài nhé anh em mà khi nào mà muốn ờ, trả bài một nọc mà không muốn uh, cảm sợ người ta đếm bài đấy anh em chỉ cần uh, bắn cùng anh em bỏ đi anh em để bài vào mục em sờ vào sẽ có cái nút của bài này phải sửa động tác nhẹ phát này đấy bốn phát này ra ra là tất cả đủ bốn cây bài bốn cái bài này thì à, mình à, sẽ để cho anh em xem thôi thực ra là mình à, nhanh tay úp úp vào cái đống nọc bàn nọc này anh có bỏ đi à, có gì mình ăn được nhiều thì mình phải thả người ta một thay ván cách lùng như thế cảm ơn anh em xem video của mình xin chào anh em